Đầu tiên đó là công nghệ điện thoại kết hợp với công nghệ chụp ảnh, vi tính và email. Âm nhạc âm thanh nổi. Nay Nokia gói gọn cả công nghệ truyền hình di động trong tay bạn với màn hình rộng 2,8 inch, cực nét đến 16 triệu màu. Giới thiệu truyền hình di động Nokia N92 mới khám phá sức mạnh tiên phong của Nokia N-Series.